qua nơi ấy phủ thiên trường nghe tiếng người xưa vọng bốn phương nhắc nhở cháu con quê nam định dư nền văn hiến của quê hương dư nền văn hiến của quê hương quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy con quê Nam Định sự nền văn hiến của quê hương quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy giờ qua nơi ấy phủ thiên trường nghe tiếng người xưa vọng bốn phương nhắc nhở cháu con quê nam định sự nền văn hiến của quê hương van hiến của quê hương quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy nơi ấy phủ thiên trường nghe tiếng người xưa vọng bốn phương nhắc nhở cháu con quê nam định giữ nền văn hiến của quê hương dư nền văn hiến của quê hương quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy rất thời xưa vọng bốn phương nhắc nhở cháu con quê nam định sư nền văn hiến của quê hương nhắc nhở cháu con quê Nam Định sự nền văn hiến của quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu quê hương ta đó gian khó còn nhiều mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu mà sao ta thấy rất